Mến chào đại gia đình thân thương đến với cái series tiếp theo là cái series về review tham quan những ngôi mộ bạc tỷ ở khung viên Nghĩa Trang Bình Dương nha mọi người để cho những ai là con cháu hoặc là bà con thân bằng quyến thuộc ở xa không đi lại được có thể xem trực tiếp hiện trạng của những phần mộ của ông bà gia đình của mình nha mọi người người thân của mình á mời mọi người cùng đến với ngôi mộ phần mộ tiếp theo của một trong những đại gia nổi tiếng khét tiếng mà tất cả những người Việt Nam hầu như ai cũng biết được hết nha cả nhà đây phía sau lưng của em là phần mộ rất là đẹp luôn rất là to lớn luôn bạc tỷ của một nữ đại gia đó mọi người biết là ai em xin tiết lộ đây là phần mộ của vợ ông Dũng lò voi nha mọi người Mời mọi người tiến vào cận cảnh Xem Phần mộ của bà hiện tại Bây giờ Như thế nào nha Đó Bây giờ Thì Chúng ta sẽ Đứng ngồi đây Và Nhìn phía sau nè Phía xa nha mọi người đó phía xa ngoài đây mình nhìn vô mình thấy giống như là một cái ngôi biệt thự hoặc là một cái căn nhà nào của ai ở đây chứ không phải là khu mộ nha mọi người và cận cảnh là mọi người đây nè bằng ngói đó cực kỳ là đẹp luôn nha mọi người cực kỳ là có giá trị luôn và đây là cánh cổng nè mọi người buổi này mình gõ nha hình như gõ 3 tiếng hay sao cả nhà đó rồi hôm nay con xin mạng phép ghé thăm cùng với à, đại gia đình ghé thăm phòng mộ của à, bà đó cả nhà rất là đẹp luôn rất là hấp dẫn luôn nha cả nhà đó mình sẽ đóng cửa lại và cùng review khám phá với mình đó cả nhà thấy không hết sức là đẹp luôn phía đây là ngôi mộ Ồ, xin lỗi phía đây là phần tượng của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Con xin đảnh lễ Ngài chi là đẹp luôn nha cả nhà và wow, đây là phòng mộ của bà nè cả nhà đó bây giờ em sẽ à, cùng cả nhà tiến vào đây cận cảnh ngôi mộ của bà hết sức là độc đáo luôn cả nhà cận cảnh bà Trần Thị Tuyết bà cũng quy y nha mọi người pháp danh diệu tịnh còn à, phần dưới thì à, em xin lướt sơ qua nha cả nhà cái mộ này xây theo cái kiểu này em cũng không biết là theo cái quyển sách hoặc là cái gì nữa mọi người am hiểu về kiến trúc á mọi người cho em một cái bình luận để em hiểu được à, đây là cái à, xây theo cái biến tấu của cái gì nha mọi người nhưng mà cũng rất là đẹp luôn nó lạ đó không có giống cái gì hết á rất là lạ luôn đó và em xin à, thắp một nén nhang cho người đã khúc nha đó giờ em sẽ à, thắp một nén hương cho người đã khúc khi ờ, bước vào thì ờ, có một là ờ, cái bức tượng của vị Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát khá là nghiêm trang luôn Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô cầu cho bà ở nơi chính suối được vãng sanh cực lạc thế giới Tây Phương Đại từ Đại Bi Nam Mô A Di Đà Phật em mới vừa à, thắp cho bà một à, nén hương để tỏ lòng kính và cầu cho bà được à, vãng sanh cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nha mọi người tiếp theo chương trình mời cả nhà hãy khám phá cùng em đây mọi người có thể đây là đá xanh nghiêng khói ờ, ngọc bích hay sao á ai có kiến thức về các loại này thì hãy ờ, bình luận ở dưới để bình luận TV được biết nha cả nhà mở mang thêm kiến thức không biết là phía sau này là cái gì đây mọi người đó cửa bằng gỗ nha cả nhà đó wow theo cái à, phong thủy thì có thể à, sống như thế nào thì mất cũng xây dựng theo cái cung cách vâng. giống như vậy có thể đây là một cái nhà kho để chứa đồ và phía bên đây là một cái nhà khách nhà khách đây là hòn những cái à, khung cảnh hòn đá này tạo khung cảnh bonsai mời cả nhà cùng tiến vào cái à, khung cảnh kia nha thì em xin à, bạn phép bước vào có thể là em không bước vào trong đó bởi vì ở ngoài mình cũng đã thấy tất cả rồi cho nên à, mọi người hãy thông cảm nha tại vì à, người ta cũng à, có khó nè đó ha khó thì ở trong đó nó cũng không có gì cả trong là lá gạch đá dưới đây thì à, nước nè đó để nuôi cá theo cái phong thủy rồi em rất là cảm ơn cả nhà đại gia đình đã dành thời gian theo dõi bình luận tivi Chúc cả nhà một ngày xem Youtube thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha Em sẽ cố gắng làm thêm những video về cái chuỗi mộ review cho mọi người được xem những uh, ai xa phần mộ của ông bà tổ tiên mình thì có thể thấy được hiện trạng thực tế của phần mộ ông bà tổ tiên người thân của mình thông qua video của em nha máy bay cả nhà hẹn gặp lại đại gia đình trong các video sau nha